xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha chúc trần gian năm nay được thuần hòa với một năm xuân vui về đầm đà cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã xuân mới đang đến Thay mặt công ty Tân Phát Bắc Giang Mình xin được kính chúc các bạn một năm mới đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm Tấn tài, tấn lộc, bình an mới, hạnh phúc gia đình Mọi đều may Và à, một cái công đoạn mà chăm sóc bưởi trong giai đoạn này không thể thiếu được là chúng ta phải kích bông để cho nó nở hoa đồng đều và để chúng ta giúp cho kéo cái mầm hoa ra nhanh và phát triển tốt thì chúng ta phải sử dụng trước hết là cái F100 cái loại F100 này và một cái lọ F100 này thì chúng ta sẽ pha với là hai phi bằng tổng là 400 lít nước và không một cái nữa không thể thiếu được là chúng ta trong một cái phi này thì chúng ta phải bổ sung thêm ba cái túi phân silic loại 300g này đấy ba túi này để chúng ta bổ sung cho một phi đấy để kích cho cái hoa nở đồng đều để kích cho hoa nở đồng đều và để cho cái mầm hoa nó phát triển nhiều thì chúng ta phải bổ sung F100 cộng với phân bón silicon Bắc Bắc Giang thì nó sẽ giúp cho là hoa nở đồng loạt nở nhiều và mầm hoa ra nhiều đấy và sau đây là chúng ta đến với một công đoạn là pha phân silic và à, chia cái F100 này ra để đến với quy trình phun các bạn nhé Thưa các bạn, để pha phân silic thì đây các bạn, đây là một túi phân silic là có trọng lượng là 300 g. Một túi này ta pha với cả 60 lít nước và tức là một uh, phi này là ta sử dụng 3 túi. Đấy thưa các bạn, đây là ta pha trước để ta ngâm cho nó tan ra xong đó là ta cho vào là ta sẽ phun. và đây là tôi sẽ cắt ra để đưa vào các bạn đây đây con Silic đây màu xanh đây các bạn đây màu xanh rất đẹp các bạn à. đấy đấy đây. Đây. đấy đây là một túi sau khi ta pha xong hay là ta đổ trong đây xong để mà ta để một tẹo ta đấy gậy cho khoáng lên thì sau đó là ta sẽ đổ vào ờ, để để để ra là ta sẽ ờ, sử dụng này đem vào đổ vào phi để để cho phun ngay các bạn đây các bạn tốt nhất là pha ấy, là trước lúc mà mình ờ, phun là mình cứ pha trước sau đó mình ngâm trước đi ngâm ngâm trước các bạn à, có thể ngâm, ngâm trước, ngâm à. từ hôm trước đi để cho nó dễ tan ngâm cho nó được vài một vài tiếng thì càng tốt đấy thưa các bạn đây còn nếu không thì bạn mình có thể ngâm một vài tiếng cũng được đấy. đây thưa các bạn là đây là cái này tôi đã ngâm trước rồi thì bây giờ khi mà khoáng lên cái đây nó đã tan gần hình như là hết rồi đây đấy. đây như là xong tí đó là ta chỉ đổ vào cho khoáng là xong đó bạn bé hai cái xô này là mình đổ cho là hai phi bằng 400 lít đây là mỗi mỗi một cái này là là là ba túi xi đây Đấy. thưa các bạn sau đây là ta đến lượt cái pha cái cái F100 F100 này thì thưa các bạn nào với là cái ờ, cái lắp của nó đây thì là cái này nó tương đương bằng 1 phần tư của của cái ờ, chai này cho nên là ta sẽ sử dụng cái lắp này ta cứ đổ hai lắp đầy này thì là bằng một lửa của cái chai này thì là ta sẽ đổ vào đây và ta có thể trước để trước tiên là ta ta sẽ đổ vào đây sau đó ta sẽ cho bây giờ ta cứ cắm à, điện vào cho máy đó để khoáng trước để sau đó khi ta đổ vào thì nó sẽ đều các bạn hoặc các bạn có thể ờ, đổ bên ngoài pha sẵn sau đó các bạn à, cho vào cũng được Đúng. tức là một cái ờ, lọ ờ, F100 này là được bốn cái lắp đó thì ờ, một phi là mình sẽ dùng một lắp hai lắp một phi là mình sẽ dùng hai lắp các bạn nhé thưa các bạn đây đây đây là một lắp nhá một lắp này Một lát nữa là hai này. Thế này thế này là một nửa đây cho các bạn. Đây. Vâng. Là vừa đủ một nửa. Đấy, ừ. còn một nửa nữa là ta lại lắp lại ở đây là tí nó sang phi à, kia. Dạ. Đây ta cứ để tạm vào đây. Ừ. các bạn làm máy thì chúng tôi đã tự khoáng cái đây là mình đổ vào đây khoáng lên này là nó sẽ đều Mà nó sẽ không bị lắng xuống là mình sẽ dễ Và sau đây ta đổ thêm à, phân chi vào Thank chứ mình không bây giờ mình cứ hai như nhau một cái xô này nó tan trước thì chúng tôi đổ cái xô này còn cái xô kia nó tan sau nó tan ngâm trước rồi vâng nó tan sau thì mình đổ sau đấy Vâng, sau khi chúng ta đã pha ờ, cái F100 và phân Silic um, khuấy đều rồi thì chúng ta đến với quy trình phun. Thì ở đây là chúng ta chỉ cần phun đều trên các tán lá thôi. Không cần phải phun vào gốc, vào thân cơ, các bạn nhé. Đấy, không cần phun gốc mà chúng ta chỉ cần phun đều trên các tán lá thôi. Đấy. Và chúng ta yêu cầu là chúng ta phun đẫm đỉa Đẫm đỉa trên các tán lá Việc phun này thì giúp cho là hoa sẽ lở đồng đều hơn hoa lở đồng đều hoa to và cái tăng cái tỷ lệ đậu quả cao hơn cũng như là ừ, có phân silic thì nó sẽ có tác dụng là làm dai cuống để chống rụng hoa và tăng tỷ lệ đậu quả các bạn nhé Đấy. và nếu như um, những gia đình nào mà chúng ta phun có điều kiện phun từ trong Tết được thì ờ, các bạn um, nên phun sớm từ ờ, giai đoạn um, tầm khoảng um, 2 uh, 22 đến 2 đến 27 28 Tết là ta lên phun cái cái kích bông này Còn vườn của chúng tôi là do là chúng tôi nhận cái vườn bưởi này cũng muộn, khá muộn cho nên là tại thời điểm này là phải phun. Nếu như mình ngày hôm nay mà các bạn không phun thì trong vài ngày tới nữa là trời sẽ mưa. Sẽ mưa, sẽ mưa cả tuần luôn. Thì không còn một cái thời điểm nào để các bạn phun được nữa. Cho nên là buộc trong ngày hôm nay thì các bạn phải trong ngày hôm nay thì các bạn à, buộc phải phun Đấy, Và ngày hôm nay là ngày mùng 7 Mùng 7 Tết tháng riêng Năm 2022 Và trên vườn của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang thì Có những cây thì nó không được đẹp như thế này Đấy. Đấy, cây thì nó không được đẹp nhưng mà lộc ra rất nhiều Đấy Nhưng mà có cây thì hoa lại ra nhiều như này các bạn này Đây Hoa ra rất nhiều Đây Các bạn có thể thấy rằng Hoa là từng chùm Hoa là từng chùm Đấy, hoa rất đẹp Thơm lắm các bạn Đấy. Cái này thì công ty của chúng tôi đã phun cái thuốc ờ, phân ủ mầm hoa từ trong Tết từ cái hôm 23 ông công táo đấy các bạn ạ. 23 24 đấy là chúng tôi đã phun phân ủ mầm hoa rồi đây các bạn này hoa từng chùm này rất là đẹp hoa tươi lắm Và cây bưởi tại thời điểm này là đang có những triển vọng rất là tốt các bạn ạ và các bạn à, tiếp tục theo dõi cái ờ, từng công đoạn chăm sóc trên vườn bưởi của chúng tôi nhé để các bạn cảm nhận được là từ một vườn bưởi xấu từ một vườn bưởi hỏng và mà công ty ờ, Tân Phát Bắc Giang đã nhận cái vườn bưởi này để chăm sóc bằng phân bón Phoenix Tân Phát Bắc Giang Đó. kết hợp với ờ, những cái dòng phân bón khác để tạo ra một vườn bưởi xinh đẹp, bội thu, năng suất chất lượng cao. Việc kích hoa cho hoa đợt đồng đều trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng và đây là một cái bước mà không thể thiếu được đặc biệt là trong cái thời điểm này thì mưa nhiều ờ, mưa nhiều và mưa có thể kéo dài liên miên trong cả tuần cho nên là ngày hôm nay là được biết là thời tiết nắng ấm lên là chúng tôi phải tranh thủ phun trong cái ngày hôm nay và chỉ chỉ duy nhất ngày hôm nay chúng ta phun được còn những ngày ừ, tới đây sẽ mưa liên tiếp một tuần liền thì chúng ta không thể có thời gian mà phun cái cái cái cái kích hoa này được. Cho nên là ờ, các ừ, bạn đặc biệt là muốn bưởi có năng suất chất lượng cao thì tại thời điểm này nếu như các bạn mà phun kích hoa trước thì ờ, để dành cho những vườn mà chăm sóc trước thì các bạn có thể là phun ngay từ tại thời điểm từ ờ, mùng 2 mùng 2 mùng 3 hoặc là phun trước Tết nhưng mà cái vườn này của chúng tôi là do là công ty nhận cái vườn này muộn cho nên cái quá trình à, chăm sóc muộn và tại ngày hôm nay ngày mùng 7 tháng riêng năm 2022 âm lịch là chúng tôi đã tiến hành là phun kích hoa cho hoa lở đồng đều cho hoa sai và lở đồng đều và cộng thêm cái phân bón silic nữa để cho nó làm cho cái hoa nó to hơn cho hoa nó tươi hơn đẹp hơn và làm cho cái cuống hoa nó dai hơn để cho tăng tỷ lệ đậu hoa, tăng tỷ lệ đậu quả cũng như là à, sau đây nó sẽ làm dai cuống để nó chống dụng quả non. Đấy, chống dụng quả non tăng tỷ lệ đậu quả hơn và uh, cái um, việc làm này nó rất là quan trọng nếu như các bạn bỏ qua một khâu này thì cái tỷ lệ đậu quả của nó không cao và cái um, uh, tới đây thì quả nó có thể là do những cái trận mưa axit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 Ừ, những cái video mà chúng tôi làm trong quá trình chăm sóc bưởi từ nay đến thu hoạch có những cung đoạn nào thì chúng tôi vào mỗi một cung đoạn chúng tôi sẽ làm những cái video để cho các bạn cho bà con chúng ta học tập làm theo và mọi uh, những cái góp ý cũng như là những cái thắc mắc hoặc các chia sẻ thì các bạn hãy liên hệ với số điện thoại trên uh, và uh, cuối cùng thì uh, xin các bạn um, và cuối cùng thì chúng tôi xin kết thúc video ở đây kính chúc bà con ta một năm mới an khang thịnh vượng một ừ, mùa xuân mới à, được à, vạn sự bình an gặp được nhiều may mắn và một vụ bưởi một vụ cây ăn trái bội thu xin chào và hẹn gặp lại